go. Chào 500 à, anh em Hôm nay à, anh em chúng tôi sẽ à, khám phá một địa điểm mới Địa điểm này lần đầu tiên đến đây à. <laughs> Chúng tôi sẽ ở lại qua đêm nên đồ đạc mang theo cả là nhiều lắm rừng thật là hoang sơ xung quanh ừ. bao bọc toàn núi luôn Đây là điểm dừng chân đầu tiên Sau à, một tiếng đi bộ thì à, đến điểm dừng chân đầu tiên rồi Ôi, lẻ lưỡi với nhau hết các nhưng mà cảm thấy rất là thích thú à. Đấy. giới thiệu lô ấy ở đây là sông bắc của đà nẵng hay đà nẵng đà nẵng rất là nhiều à, chuối rừng luôn khám phá địa điểm mới rất là vất vả luôn các bạn đường rất là khó đi đây à, không khí rất, rất là trong lành rất là mát đến à, những cái thác nước rất là đẹp luôn đi từ lúc sớm mà bây giờ hơn 12 giờ trưa rồi mình vẫn chưa đến điểm cuối cùng điểm à, nghỉ chân thứ hai vẫn rất là to luôn đây là những con trâu nước uh, cuối cùng của đoàn già <laughs> mấy cân này đấy chứ tiếp tục tiếp tục bớ phơ ấy <laughs> phải mặc phải may đấy đó. <laughs> đây là kỷ niệm một năm đi phượt lại ngoài nặng nhiều chứ xây nặng Giờ trước khi đi ngầm nhân sắm hết rồi <clears throat> lên đây gặp cây dâu đất mô chín nó rồi Để bổ sung vitamin C oh. Sau một thời gian khá dài Đi uh, trên những con đường đầy trơn trượt anh em chúng tôi đã đến điểm tập kết mình mong bạc ngạc luôn vào trong mạc nó khô người rồi sợi đẹp luôn đấy là điểm dừng cuối công à, để chúng ta ra thác thác ở phía kia Đây là điểm tối nay chúng tôi sẽ ở lại Xung quanh đây toàn những gốc cây cổ thụ để tối nay móc vọng đấy Ê. cũng à, tạc à, chuẩn bị à, đồ để đi câu còn đằng kia anh em sẽ làm món thiên nga lồi nước đấy quay quay quay đánh miếng nắng đi mặc về chơi có cao vớt ô tiêu phu đi lại cùi mơ đã hả đã gì Ờ. Đây một kiếng mò lên đây rồi này. Rồi, đây là mồi câu. Rất là to luôn. Câu câu. Rồi chủ nằm à, để anh đi à, triển khai. Rồi, hãy lên. Đang quay nữa. Và à, chúng ta tiếp tục đi. hành trình với uh, đi tìm. Ui, nhìn nhìn không lua đấy ghê quá. chúng ta tiếp tục uh, đi tìm uh, cái ăn. Rồi rồi từ từ từ từ. Với với à, khung cảnh à, như thế này, hy vọng à, những con cá sẽ vào rồi chúng ta. Đây là những tay câu rất chuyên nghiệp đến từ năm <laughs> năm Đông TV. Và mọi người xin giới thiệu với mọi người đây là một cái khung cảnh rất hùng vĩ, thật đá tân đá lăn ta của ờ, nam đông đá lăn ta ui rồi hiểm ghét luôn à con thả đi thả trong tim đấy con gấp chứ thả trong tim đó chào chào chào rồi ờ, anh hai cân hai cân chào nhau thế gắt gắt gắt gắt bên này nha như vậy à, ba cân đã ra đòn còn là hai cân tiếp tục một khung cảnh thật là nên thơ hữu tình để chứng kiến các à, cân thủ ra đầu đây là công tác chuẩn bị cho buổi chiều à. rất là nhiều món luôn thịt gác bếp vịt hầm cá nó ăn nó mắc dây đã các bạn bây giờ rồi anh em phải bơi ra để à, lấy vào không biết à, giải cứu được không kéo kéo có cá có cá ô mau mau cá leo lôi lôi dây đi lôi dây bỏ cái máy ra lôi dây đi đã quay gạt đi ấy ù to tám lạng ôi trời ơi máu lên rồi đi cái léo tốt quá gãy cưng các bạn gãy <laughs> cưng luôn ô gãy cưng luôn các bạn ô gãy tay quấy luôn <laughs> cái léo tốt quá gãy tay quấy các bạn Hằng... chúng vô đó đó ôi có cà, cà leo nữa à đó hả? Hả? Đúng đó, khi nãy là cài giật đó. Ờ. À. Giật bao bằng cụ tao mày chạy đó. Uh. Ồ, con đi được rồi. Ôi. Ôi. rồi ôi. Ôi rồi là cà Ôi. Đây là gọi gì? Để vô trong nè. Đấy mới gọi là cà leo đó. Ơi, cây, cây. Bơi hiệp. Bơi hiệp lên cho bạn Cà léo tối quá ghê cứ các bạn ôi thôi bỏ bỏ bỏ xuống đi về đá đi các nè ôi trời ôi trời ôi trời ôi con này ba làng rồi dạ. hai lần bay à còn cái cứng đấy <laughs> dạ. đây các bạn Ủa, đây đây đây đây dạ vâng. Wow. Đây là cần thủ uh, à, câu cá leo chúa. Rất là to luôn. Ờ, hai lần rưỡi nói trừ bi năm là <laughs> à, năm phân <laughs> không phải năm gen <laughs> wow wow đây rồi, rồi, thả đây, thả đây coi. Hai làng. cá leo hai làng luôn. Nung nung mà rất cả lắng cỏ luôn. Đây. đang rắn rắn mắc phải bơi đó à. hai lạng Ủa, 5 con nữa là kỹ con hai lạng là 5 con kỹ đó dạ. Ôi, dạ. quả đã luôn Không, đầu này có cá Ui Cá không có gì hết, không có cây có đôi chứ ừ. Ừ. không à. ừ. có cái cái tố mà mình ờ. kéo ngược lại đó thấy chưa Ôi, cần leo mà ai cũng ăn hôi hết Chụp chụp chụp chụp cái hiếp lấy mày để chụp cho hàng ấy cho mơn đó Về khỏe mà, khỏe người yêu Khỏe người yêu ờ. tí nữa tí nữa tí nữa con nhiều con nhiều con, con nhiều con về sau lắm con nhiều, em con nhiều. Ui, lóa luôn ờ. con nhiều con nhiều con nhiều cả léo mà chứ chứ phải so sánh với tay là hiểu đấy đây là địa điểm để anh em à, thư giãn ơi Long Hà Long Hà đây còn đây là địa điểm để mệt xa Nó phê luôn Buộc chém nó đến á vào mấy cái nếp nó lại tóc nó cái đấy là cục đây đó hả ờ đi hàng tôi này lăng tới má của em lấy cho anh thì lý là của anh kiểu mình đây bữa tiệc ở trong rừng luôn các bạn tỉnh táo lên lên sọc má cái miệng dễ thương như là các bạn ơi ăn vô bên lượt chạy róc rách róc rách ra đây rồi thôi ăn vô hết ăn sao nó đủ ăn mà luôn rồi đâu chạy mơ mơ mơ thì phải bắt cả đến à. nó tới tới tới trước đâu được rồi đồ mà uống trắng rồi xuống 50 giây để mở lên 10 lít Dạ 50 giây để mở lên Ô được rồi đi à. Được được đi, nghiệp đi đấy Lắm là uống đồ tới xong rồi một năm ngủ thời gian kêu gì về thôi Cái chỗ tăng đà, chỗ nó bữa trước đi là giống ờ, hăng đô mới đi bữa ờ, Hăng hăng về Đó đó đó Mày đi mày đắng đó Mày, mày đi ờ, lệ đấy chứ nè Rồi là đi có cái đâu nữa, đi <laughs> ok ok ok ok rất ok không no yeah đó là được được là mình đi chỗ đó là đi đi bộ đi đi lên tâm đấy chứ đi 24 giờ mà được một đi bộ lên tâm đấy là được bao nhiêu tiếng thì một cục pin ờ, quay được từ sáng sáng ờ, sáng đi bộ tập đấy nhé tùy thể nhớ không chào lên đây luôn đấy nó bộ hàng bạc này nó mình thương mình nhận được chứ nhá. Chứ cái chỗ mình bạc biết là đấy. bữa nay yeah. nếu như à, mới là à, đi câu á kiểm à. đó là cái máy không thôi yeah, mình bán hàng cái gì cũng lắm hàng cái cái cái cái cái cái tàu tàu á cân sáu đầu tư đầu tư cân máy mèo mà thiếu còn cái nó bọn nó bọn có bốn đây đời này có bài rồi có bốn